Hai mọi người, thì hiện tại Giang đang ở ngay căn hộ Sài Gòn Interla, ngay à, khu dân cư 13E, huyện Bình Chánh mọi người nhé. Thì um, Sài Gòn Interla là nằm ở phía sau của uh, trường Đại học uh, Văn Hiến và trường Đại học Kinh tế. Thì uh, những anh chị nào mà làm giảng viên tại Đại học Kinh tế hoặc Đại học Văn Hiến hoặc là các bạn là những bạn sinh viên mà các bạn muốn uh, ở đây để mình đi học cho nó gần á thì à, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 Giang sẽ hỗ trợ tìm cho bạn một căn ưng ý à, trong à, chung cư Sài Gòn Antiola thì bây giờ Giang sẽ đi vào giới thiệu căn hộ chúng ta nhé thì à, bây giờ mình bước vào cái căn hộ của chúng ta nè thì à, từ ngoài bước vào á thì à, chúng ta sẽ được bàn giao một cái à, cửa lõi thép chống cháy thì trên này này cửa này nó tích hợp cho ta một cái khóa ba tính năng thì khóa này là khóa vân tay nè rồi khóa số này nha mọi người đó rồi khóa cơ ở đây ở đây khóa cơ rồi trên cái cửa này là tích hợp luôn cái mắt thần ở trên đây và cái cửa ta có một cái chỗ hơi nè mọi người người thấy không ha cái chỗ hơi thì chống va đập ha rồi rồi từ bài bước vào đó là bên tay phải của chúng ta là hệ thống bếp thì à, chủ đầu tư à, khi mà bàn giao cái căn hộ này cho khách hàng á thì chủ đầu tư họ lắp cho khách hàng là hệ thống à, tủ bếp như vậy rồi và trên hệ thống tủ bếp này á, có lắp cho mình một cái bồn rửa luôn nè bồn này hai chậu nha mọi người một cái chậu thì mọi người có thể là rửa những cái thực phẩm giống như là thịt cá còn chậu còn lại thì mọi người rửa rau củ quả nó sẽ an toàn vệ sinh cực kỳ luôn và trên cái à, trên cái bếp của chúng ta chủ đầu tư họ lát gạch bóng nè bóng à, bóng trơn ha thì khi mà nấu nướng thì một phần nào đó cái thực phẩm á, cái cái cái cái à, những cái mà khói của thực phẩm sẽ bám vào cái bức tường nếu mà chủ đầu tư họ làm cái dạng sân nước không thì nó rất là dơ luôn với gạch bóng này thì mọi người lau nó rất là thuận tiện luôn nha mọi người rồi ở đây ở đây nó có một cái uh, phích cấm hai chấu ha ha hai tổng cộng là mình cấm được hai phích ha hai rắc ha thì đây để mọi người uh, à, cắm những cái à, ấm đun sôi nè hoặc là à, lò vi ba lò vi sóng cũng rất là thuận tiện luôn thì à, cái hệ thống tủ này thì mọi người như mọi người nhìn thấy nè ha rất là nhiều ngăn tủ luôn để mọi người chứa được rất là nhiều vật dụng nha mọi người đó chủ đầu tư họ làm rất là nhiều ngăn ha đó tính ra là mấy chục ngăn luôn là mọi người rất là dễ mình có thể lắp đặt những cái uh, tủ chén vô đây ha đó mình lắp đặt nhiều tủ chén vô để mình thuận tiện để những cái à, tủ chén và là người đặt ở đây nè mọi người ở đây mình rửa xong rửa chén xong cái mình mình thiết kế cái tủ chén đây mình kéo ra kéo vào á mình đặt ở đây luôn mình có thể là kéo ra một tí mình đặt khi mà nước nó sẽ nhỏ giọt xuống dưới đây nó không có à, vấn đề vệ sinh mà nó cũng tiện lợi nữa rồi đá thì à, à, mặt đá này thì cũng rất là dễ à, lau chùi ha với lại mặt đen này nó sẽ ít bẩn hơn mọi người nhìn vào chứ không thấy bẩn rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào cái phần khu vực không gian phòng khách thì đây là không gian phòng khách của cái căn hộ của chúng ta thì không gian phòng khách thì chủ đầu tư họ thiết kế một cái hệ thống cửa này view trực diện bên ngoài nè mọi người và view này là view về phía phong phú nè mọi người khu dân cư phong, phong phú ha của huyện bình chánh đó mọi người nhìn xuống ở dưới á, một mảng xanh cực kỳ là đẹp luôn và nó rất là trong lành luôn mọi người mọi người thấy ở đây quy hoạch đường xá là nó quy hoạch rất là rõ ràng đồng bộ ha thì um, ở đây thì có chung cư Sài Gòn La còn phía dưới thì có những cái căn biệt thự đó rồi khi mở cửa ra cái hướng của chúng ta là hướng đông nam thì uh, mở cửa ra thì nó rất là thoáng và mát rồi Giang đứng ở đây đứng góc này nè khi mà Giang mở cửa sổ á, thì Giang cảm nhận là cái gió nó lùa vào mặt của Giang rất là mát luôn mọi người thì à, dưới cái hướng gió này mọi người có thể đặt một cái sofa ở đây nè ha mình đặt cái sofa ở đây luôn cũng được Đó, cái bộ sofa thì gió nó lùa vào mình ngồi mình ngồi đây mình ngắm ở phía bên kia nó cực kỳ là mát và thoáng luôn và ở đây không gian này á, mọi người có thể đặt lắp cho mình một cái cái bàn làm việc tại đây luôn cũng được nè mọi người ha thì ngồi làm việc mà mình nhìn cái view khi mà mình thiếu những cái ý tưởng trong công việc á nhìn cái view ngoài nhìn cái view xa thì mọi người sẽ có những cái cái cảm nhận cảm xúc hơn để mọi người có những cái ý tưởng mới để mà giúp cho công việc mình nó thuận lợi hơn vâng thì ở đây thì chủ đầu tư họ thiết kế cho mình một cái vách cái vách này là vừa vách ngăn vừa là vách tủ luôn ha thì mọi người có thể để một số vật dụng ở đây mình trưng bày bố trí một số vật dụng hoặc là mình có thể lắp cái à, tivi ở đây luôn nha mọi người đó thì cái sofa nằm bên đây cái tivi nằm bên đây ha. rồi bây giờ cái đây là không gian à, cái thiết kế này á là dạng 1 à, cộng 1 một là mọi người có thể đặt cái bàn làm việc ngoài đó và muốn thêm một cái bàn làm việc ở đây nữa cũng rất là thuận tiện luôn là có thêm hai cái bàn làm việc và trong cái không gian này cũng có luôn cái cửa sổ nè mọi người ha đó thì nó sẽ lấy gió vào cái căn phòng nhỏ này luôn còn nếu mọi người à, không muốn dùng làm phòng làm việc thì mọi người có thể thiết kế cái này là một cái không gian ở nhỏ cũng được thì nó rất là tiện lợi cho những các bạn sinh viên á thì bạn có thể là lắp cái giường ở đây cái giường nhỏ thôi rồi kế bên cạnh đây là một cái bàn làm việc đó thì à, bạn có thể bước lên bước xuống nó cũng rất là thuận tiện giống như mình học xong mình mệt thì mình lăn ra mình ngủ luôn <laughs> đúng không ạ rồi ở trong này nó cũng có cái hay nữa ở đây nó cũng có cái gương soi luôn nè mọi người ha cái gương soi đây luôn thì cái căn này nó phù hợp với những bạn nữ vừa học vừa ngủ luôn thì các bạn cứ ngồi dậy các bạn ngồi ở đây các bạn làm học học tập các bạn có thể soi gương mình nhìn vào gương gương ha mình thấy trang điểm trực tiếp tại đây luôn rồi dưới đây nó có những cái hộp tủ nè để mình chứa một số vật dụng ha rồi ở trên đây thì có ổ cắm thì mọi người có thể sạc điện thoại để ở đây nè ha. mình tránh được cái vấn đề như mình cái giường ở đây thì cái điện thoại mà sạc đây tối ngủ cũng an toàn nữa cực kỳ là an toàn luôn ha rồi ở trên này thì à, ở đây nó có nút cảm biến nút đèn nha mọi người mình mở hết đèn mình chỉ cần chạm nhẹ thôi chạm nhẹ chạm nhẹ hơn chạm điện thoại Đó, rất là nhẹ luôn nhẹ nhàng luôn Đó. còn à, đây là không gian phòng ngủ chính nè thì trong không gian phòng ngủ chính này à, chủ đầu tư họ bố trí luôn cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn đó mọi người bước vào mọi người coi ha thì đây là không gian à, nhà vệ sinh của phòng ngủ chính đó, đó nước nước xào xào luôn mọi người đó rồi, lỗi rồi <laughs> lỗi kỹ thuật rồi khắc phục này lỗi kỹ thuật này ha rồi dòi nước nè mọi người coi này ha biết có ấy không rồi các nước đang chạy anh diễn biến nước thì anh bỏ bỏ cái hàng nước này bỏ cái nước đi đó sao sao đó thì à, ở đây có bồn rửa mặt rồi gương soi cho chúng ta luôn mọi người di chuyển qua đây mọi người coi nè di chuyển vô anh đó thì ở đây chủ đầu tư họ lắp cho mình một cái ổ cắm luôn ổ cắm này an toàn ha nó có cái nắp nè lạ <laughs> lần đầu tiên nhận thấy ổ cắm như vậy luôn có cái nắp nói, nói chung là nó cũng rất là an toàn thì mọi người khi mà mọi người à, sạc những cái máy sấy á, thì mọi người mở nắp ra mọi người cắm khi mà mình dùng xong mình đóng lại tại vì khi mình tắm rửa trong cái nhà vệ sinh này nước nó sẽ bắn vào xung quanh ha có thể nó bắn vào nếu mà mình không có cái nắp này nó sẽ bắn vào cái ổ cắm này thời gian mình chạm không sao hết trơn ha rồi thì không gian phòng ngủ chính thì à, bên chủ đầu tư họ cũng lắp đặt rất là nhiều phích cấm ở đây nè thì mọi người có thể đặt những cái tủ quần áo ở đây cũng được hoặc là những cái kệ gì đó mọi người bố trí mọi người có thể sạc pin mọi người để đây luôn điện thoại và những thiết bị điện tử thì ở đây là không gian này nó có một cái cái cửa sổ cái cửa sổ này hướng ra phía ngoài lô gia để lấy gió và ánh sáng vào mọi người nhìn thẳng ha đây là khu vực lô gia đó thì rất là cực kỳ là mát luôn nha mọi người ha ra mở cửa ra đứng đây dần cảm nhận rất là mát luôn thì à, cái căn này là được thiết kế hai nhà vệ sinh luôn rất là hay ha phía bên ngoài cũng có một cái nhà vệ sinh nè mọi người đó cảm biến mọi đó tắt mở tắt tắt mở tắt mở ha thì đây là nhà vệ sinh uh, chung nhà vệ sinh này thì giống như anh chị uh, các bạn mà thuê ở đây hoặc mua ở đây á thì các bạn có thể là uh, bạn bè mình lại chơi á thì họ đi vệ sinh ở khu này nó không ảnh hưởng tới nhà vệ sinh trong cái phòng ngủ chính của mình đó và là những cái bạn mà ở đông á, thì các bạn có hai nhà vệ sinh như vậy thì nó rất là thuận tiện cho mình giống như vấn đề đi vệ sinh cách kiểu luôn ha thì trong nhà vệ sinh này chủ đầu tư cũng lắp đặt cái ổ cắm phích cắm luôn nè mọi người nó đầy đủ ha lavabo lavabo rửa mặt và lavabo à, lavabo rửa mặt và bồn cầu ha thì hiện nay thì à, do cái căn này chưa có người ở nên à, bên chủ đầu tư họ tạm thời à, có nghĩa là ngừng, ngừng cung cấp nước nên nãy mình mở nước nó không ra <laughs> là như vậy ha thì khi nào mà các bạn ở chính thì Giang sẽ yêu cầu bên phía ban quản lý họ mở cái cái cái cái, cái nguồn nước lên để tránh cái gò rỉ với mọi người tại vì nếu mà mình mình một mình dẫn đi mà một số khách mà vô tình mà mở thì nước nó gò rỉ thì nó rất là lãng phí về cái cái nước ha nguồn nước nó cũng rất là quý trọng luôn rồi rồi và chưa hết ha thì cái phòng ngủ của chúng ta là chủ đầu tư họ cũng lắp đặt cái hệ thống báo cháy ở đây nè nó rất là xa cái bếp nha mọi người nó rất là xa cái bếp là ở khu vực là khu vực phòng khách nè đó mọi người thấy không thì cái phòng báo cháy này để mà đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy cho căn hộ của chúng ta rồi nếu anh chị nào muốn uh, mua một căn tại đây hoặc là muốn thuê một căn hộ tại chung cư Sài Gòn Châu La thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 Giang sẽ hỗ trợ anh chị chọn được một căn nghỉ tại à, chung cư Sài Gòn Châu La và sống trong một không gian vô cùng trong lành của khu dân cư 13E huyện Bình Chánh hẹn gặp lại anh chị tại căn hộ mà anh chị sau này trở thành một cái nơi an cư lý tưởng cho anh chị xin chào anh chị